Tác phẩm buổi học cuối cùng là truyện ngắn viết sau chiến tranh Pháp phổ năm 1870. Pháp thua trận phải cắt vùng an Anzat và Lozen cho phổ, tức Đức bây giờ. Hướng dẫn đọc một Tóm tắt câu chuyện trong văn bản trên Buổi học cuối cùng kể lại câu chuyện về buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp ở một trường làng vùng an Anzat qua lời kể của cậu học trò Frank bởi ngày hôm sau các học sinh vùng An Giát sẽ phải học bằng tiếng Đức, bằng thứ tiếng của kẻ chiến thắng trong chiến tranh. Nghĩa là bọn họ không còn được học bằng tiếng mẹ đẻ. Buổi học đã diễn ra một cách trang trọng. Thầy Hamen khác hẳn mọi lần, mặc lễ phục, chuẩn bị giấy viết rất đẹp và nhắc nhở nhẹ nhàng khi Frank đến muộn. Thầy đã cho học sinh tập viết tên quê hương An Giát, Nozen, trong tâm trạng ân hận Frank và cả lớp đã tập trung hết sức vào bài học. Đồng hồ nhà thờ điểm 12 tiếng, tiếng kèn của bọn lính phổ vang lên. Thầy Hamen dùng hết sức viết lên bảng bốn chữ, nước Pháp muôn năm và kết thúc buổi học trong nỗi xúc động tận cùng. Câu 2. Xác định chủ đề và thông điệp của văn bản. Theo bạn, nhan đề buổi học cuối cùng có tác dụng gì trong việc thể hiện chủ đề của văn bản? Chúng ta trả lời, Chủ đề là khắc họa tình yêu quê hương đất nước của người dân An Giát, ca ngợi tâm huyết của người thầy đã truyền tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các em học sinh. Thông điệp phải biết giữ gìn và yêu quý tiếng mẹ đẻ, đó là một phương diện quan trọng của lòng yêu nước. Khi đất nước rơi vào vòng nô lệ, tiếng nói của dân tộc là phương tiện quan trọng để đấu tranh giành độc lập tự do À, khi mà đọc đến cái phần này thì cô ờ, liên tưởng ngay đến bài thơ tiếng Việt của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Có một cái đoạn là tiếng chẳng mất khi loa thành đã mất, nàng Mỹ Châu quỳ xuống nạy cha già. Nghĩa là khi An Dương Vương mất nước rồi, khi Loa Thành đã mất rồi, nhưng tiếng Việt vẫn không mất đi. Khi mà còn tiếng nói thì còn lòng yêu nước và còn có cơ hội để có thể đấu tranh giành lại được Tổ quốc. Như vậy tiếng nói của dân tộc rất là quan trọng. Nhan đề và ý nghĩa của nhan đề Buổi học cuối cùng thể hiện nội dung chính của tác phẩm. Đây là buổi dạy và học cuối được học bằng tiếng mẹ đẻ của những người thầy yêu nước và những học sinh Pháp ở An Giác. Câu 3. Câu chuyện về buổi học cuối cùng được kể qua điểm nhìn của ai? Việc sử dụng điểm nhìn ấy mang lại ưu thế gì cho việc kể lại câu chuyện? Chúng ta trả lời. Câu chuyện về buổi học cuối cùng được kể qua điểm nhìn của nhân vật Frank. Nhân vật chú bé Frank vừa làm người kể chuyện, lại vừa là một nhân vật tham gia vào câu chuyện. Điều này vừa tạo điều kiện thuận lợi để nhân vật biểu hiện tâm trạng, ý nghĩ một cách chân thành và sâu sắc nhất, vừa góp phần thể hiện chủ đề của tác phẩm. Chúng ta có thể trả lời gộp câu 2 và câu 3 vào trong một cái bảng thống kê như sau cũng được cho bảng thống kê này có thêm đề tài đề tài là buổi học cuối cùng bằng tiếng pháp ở vùng an giáp bị quân phổ chiếm đóng còn à, thêm một ý về người kể chuyện là nhân vật frank thuộc ngôi thứ nhất còn tất cả các yếu tố khác đều nằm trong câu hỏi 2 và 3 Câu 4. Phân tích nhân vật thầy Hamen trong buổi học cuối cùng. Nhân vật thầy Hamen, bối cảnh. Pháp thua trận nên phải cắt vùng An Giáp cho nước phổ. Từ đây vùng đất này phải học và nói tiếng phổ. Hamen là một thầy giáo tha thiết yêu nước, yêu quê hương, xúc động nghẹn ngào trong buổi học cuối cùng. Thái độ của thầy đối với học sinh thể hiện ở giọng dịu dàng và trang trọng. Các con ơi, đây là buổi học cuối cùng thầy dạy các con. Frank ạ, à, thầy sẽ không mắng con đâu. Đáng tự chê trách. Rồi thầy kiên nhẫn giảng giải. Thái độ của thầy dịu dàng, trang trọng, ấm áp, đầy xúc động, ngay cả khi trách nhẹ thái độ thờ ơ với việc học tiếng mẹ đẻ của học sinh. Đối với cha mẹ học sinh thì à, thầy nói là cha mẹ các con không tha thiết lắm với việc các con có học thức với thái độ là trách móc đúng không nhỉ? Thế còn đối với chính mình thầy đã chẳng sai các con tưới vườn thay vì học hành đó sao? Khi thầy muốn đi câu cá hương, thầy có ngại ngùng cho các con nghỉ học đâu. Đây là thái độ tự trách mình. Đối với việc học tiếng Pháp, thầy nói ngôn ngữ hay nhất thế giới, trong sáng nhất, vững vàng nhất. Giữ lấy nó trong chúng ta và đừng bao giờ quên lãng nó. Bởi vì khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa trốn lao tù. Đây thể hiện tình yêu tiếng Pháp, khẳng định tiếng nói của một dân tộc có sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần quyết định số phận, vận mệnh của dân tộc. Hành động cử chỉ của thầy, thầy cầm một quyển ngữ pháp và đọc bài đọc cho chúng tôi, chuẩn bị những tờ mẫu mới tinh, viết bảng chữ rông thật đẹp, Pháp, An Giác. Đứng lặng im, đăm đăm nhìn, cầm một hòn phấn và dằn mạnh hết sức, viết thật to, nước Pháp muôn năm. Đứng đầu dựa vào tường, giơ tay ra hiệu, thể hiện tình yêu ngôn ngữ dân tộc mãnh liệt, tình yêu tổ quốc sâu nặng của thầy. Câu 5. Kết thúc câu chuyện gợi cho bạn suy nghĩ gì về mối quan hệ giữa ngôn ngữ dân tộc và lòng yêu quê hương đất nước chúng ta trả lời. Kết thúc câu chuyện gợi cho tôi suy nghĩ về mối quan hệ giữa ngôn ngữ dân tộc và lòng yêu quê hương đất nước. Tình yêu đất nước dân tộc cần phải được biểu hiện trong việc giữ gìn và phát huy ngôn ngữ của đất nước. Dân tộc đó không ai có quyền xâm phạm đến. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của văn bản. Văn bản này có ý nghĩa tiếng nói là một giá trị văn hóa cao quý của dân tộc yêu tiếng nói là yêu văn hóa dân tộc tình yêu tiếng nói dân tộc là một biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước sức mạnh của tiếng nói dân tộc là sức mạnh của văn hóa không một thế lực nào có thể thụ tiêu tự do của một dân tộc gắn liền với việc giữ gìn và phát triển tiếng nói của dân tộc mình văn bản cho thấy tác giả là một người yêu nước yêu độc lập tự do